quý vị và các bạn, trong hôm nay ngoài khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông, Bắc Bộ còn chịu thêm tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Vì thế ở phía Đông Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dày. Trong khi đó ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực chịu tác động chính của vùng hội tụ gió thì có mưa rông. Do mưa và mây nhiều nên nhiệt độ hôm nay ở Bắc Bộ không cao, phổ biến trong khoảng 22 đến 25 độ. Dự báo mưa ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài đến hết đêm nay sau đó từ khoảng ngày 17 tháng 3 mưa giảm, trời chuyển nắng nhiều hơn vào ban ngày, nền nhiệt tiếp tục có xu hướng tăng hơn từ 1 tới 2 độ. Gió đông nam ẩm của khối không khí biển cũng khiến cho khu vực phía Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong sáng nay trời chuyển nhiều mây, cục bộ có nơi có mưa nhỏ, hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ cũng xuất hiện nhiều và dày đặc, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Đến trưa và chiều ở Hà Tĩnh hưởng nắng nhẹ, trong khi đó Thanh Hóa và Nghệ An vẫn nhiều mây, nên nhiệt độ tại đây chỉ từ 25 đến 26 độ. Các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao 26 đến 28 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nắng không mưa, nhiệt độ trong khoảng 29 đến 32 độ. Dự báo xa hơn từ khoảng ngày 21 đến ngày 24 tháng 3, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh dần, vì thế Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay. Trái ngược với thời tiết ẩm lạnh ở miền Bắc, thì ở phía Nam lại đang có xu hướng khô và nóng. Hôm nay mức nhiệt cao nhất tại Nam Bộ dao động từ 32 đến 35 độ. Nắng nóng vẫn tập trung ở các tỉnh thành thuộc miền Đông. Còn với các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên, nhiệt độ trên chiều sẽ phổ biến từ 28 đến 31 độ. Dự báo thời gian có nhiệt độ cao sẽ kéo dài từ 12 giờ trưa cho đến 15 giờ chiều. Đây cũng là thời điểm mà độ ẩm giảm thấp, hầu hết đều dưới 50%.